ui hiện nay còn mình trái này nguy hiểm chưa đây là mấy người người ta đi um, sau đợt mình đi gọi là cách một tuần á tuần mình đi cũng có xong rồi ừ, giờ đi lại là là, là người ta uống bia xong rồi không biết nữa làm kiểu gì kiểu này nguy hiểm quá có con vịt đi mà dầm mình trái này là nguy hiểm chết luôn á để mình đi ném long xong rồi một hồi mình đi gặp đi đi vật mang về vật cái này vô ý thức quá không biết ai đây Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với qua Adventure Thì hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục chuyển đi à, bắt à, Marie Spiny Crayfish Từ à, đợt này tụi mình đi thì sẽ đi 3 ngày 2 đêm Đó Thì mình đã pack đồ sẵn sàng trên xe hết từ đêm qua hết rồi à, Bây giờ chỉ có lên xe và lên đường đi tới cái chỗ cắm trại à, Mong là sẽ có chỗ Và hẹn gặp mọi người ở nơi cái chỗ cắm trại nhá Cho mọi người coi trong xe chất đồ này <laughs> Bỏ tay luôn ở sau á là đã mình đã mới mua cả cái tray để mà để đồ rồi đó nhưng mà trong xe vẫn <laughs> chưa có cách nào để cho nó còn hơn tại vì tụi mình mang đồ đi nhiều quá à, mục đích của cùng muốn đi cho nó thoải mái á không thiếu đồ á cho nên xe nhỏ thì phải chịu thôi đây đây là ở trống nhá. giờ quay ra ở sau cho mọi người xem này đó sau này là kính luôn này rồi còn cái chỗ để đồ của mình đây nữa <laughs> <laughs> đúng đỉnh luôn cái này thì um, lúc sáng là là mình có modify lại bản mình giúp mình modify lại cho nó vừa cứng hơn rồi nó vừa um, để à, đỡ cho nó bị à, va chạm vào đường dưới này đó mọi nghe nhìn thấy cái kia không đó gắn vào nhìn rất là chắc chắn luôn đó quá đỉnh thì tụi mình đã vừa tới nơi là hôm nay lại tiếp tục rất là may mắn là tới nơi cái chỗ cắm trại này sớm này đi vào thì đường ờ, tuần này mưa nhiều cho nên là đường là ờ, tệ hơn mấy lần trước tụi mình đi nhưng mà rất may á, là vào tới nơi là an toàn á. rồi uh, kiếm được cái chỗ của tụi mình như tụi mình hay cắm trại trong những cái video gần đây là kiếm được cái chỗ như cũ luôn quá đẹp luôn quá hợp lý đó thì mình rất là vui thì bây giờ á, tụi mình sẽ tranh thủ là set up uh, lều này rồi mình sẽ tranh thủ đi kiếm củi để cắt được uh, ờ, trước khi trời tối rồi đốt lửa đó đó là những cái thứ mà thường thường mình tới nơi chỗ cắm trại là mình sẽ làm trước đó rồi thì có gì để mình quay tiếp cho mọi người xem nhá giống như tụi mình có mang theo trò đi theo á thì mình giới thiệu với các bạn à, thêm một cái sản phẩm nữa đó là cái giường à, dành cho chó lúc đi à, cắm trại đó thì cái này á, là nó gập lại rất là gọn giống như cái ghế cắm trại của, của của mình luôn đó thì bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem nhá. Nhìn à, rất là cứng cáp, cái vải rất là chắc chắn luôn. Đã chưa? Đó, đã năm cách xa mặt đất sạch sẽ nữa rồi bây giờ cái giường này thì phải train dần dần cho chó nó quen chứ mới chắc nó cũng biết đâu Hades come come on come here Hades come come on good boy yeah good boy Chami come up here Hades up here come on good boy let's go come on You don't know? Alright. Up. Yeah. Hey. lay down, lay down, Yeah. lay down, lay down, Good boy. Good boy. Yeah. lay down, Good boy. Good boy. Đó thì uh, à, mang uh, à, chó đi cầm trại, có con chó nó cũng vui. Mà mà có cái giường này cho nó nằm là nó thoải mái đấy đó chơi xong rồi mệt là chạy lên đây năm, đấy phải chưa mới đâu chưa biết thì các bạn phải hướng dẫn cho nó à. ôi dạ <laughs> rồi vợ mình á, thì đang à, giúp mình à, set up cả cái lều ở bên kia còn mình thì bây giờ đang đi kiếm củi để à, cưa để đem về đốt cho nó ấm trước khi trời tối nhá thì chỗ này có nhiều củi này mình sẽ chỉ kiếm mấy cái cái À, khúc mà vừa vừa thôi để cưa cho nó dễ này có ai cưa cưa dở xong rồi để đây này <laughs> có về cưa này mà cưa hết này không biết tại sao các bạn nhớ mình dặn nếu mà cơ cùi á thì nhớ mang găng tay vậy là nếu mà có, có kính bảo vệ mắt á, thì nhớ mang vào cho cho nó cẩn thận nhá chứ không là bắn vào mắt nguy hiểm lắm á tại vì mình quay à, video cho nên mình sẽ phải có trách nhiệm là phải khuyên các bạn làm cho đúng còn mình à, không đeo thì mình sẽ bị à, rủi ro đó mọi vâng, người xem này cái đóng cùi hôm nay mình mới cắt này đây một mình mình đi cắt hôm nay là được uh, nhiều đấy đây đó thì hôm nay mình uh, chọn mấy cái uh, canh cùi mà mà mấy cái khúc gỗ á nó uh, vừa phải thôi nó không bự như mấy đợt trước rồi có canh nhỏ này có canh vừa vừa này rồi có khúc bự này đó thì để uh, mình uh, đột cho nó dễ dàng đấy thì uh, chừng này á, là chắc chắn sẽ dư tối nay vậy chắc nếu mà ngày mai mà buổi sáng mà lành á thì um, mình sẽ sẽ um, à, đốt chắc được nửa ngày nếu mà đốt từ sáng tới tới tới, tới tối đó thì chắc cỡ giữa ngày mai ấy, nếu mà mình cảm thấy mà nó vơi đi um, cỡ khoảng một nửa thì mình sẽ đi cắt thêm đó nhưng mà cắt nguyên một đống này à, hết một cái cục pin đây một cục pin của của um, đi watt à, chị nhà em đó thì cắt nguyên đống này hết một cục thì rất là thoải mái luôn đó thì cắt vừa xong thì là mọi người thấy này xung quanh bây giờ là trời nó, nó, nó tối hù luôn á nó tối cực kỳ nhanh luôn lúc này mình tới là 4 giờ 4 giờ kém mà bây giờ là trời nó tối, tối quá trời thì cũng may là mình vừa setup xong cả cái à, mái này cái bạt này rồi setup xong cái lều vậy là cái toilet thì đang làm đang làm giờ. đó thì um, hôm nay đi thì kiếm được chỗ rồi cho nên là relax ờ, làm từ từ thôi chứ không có gì gấp gáp hết á rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị lấy cái lò lửa của mình rồi mình sẽ đốt lửa cho nó ấm là chút nữa cần tiếng hai tiếng nữa là, là khi mà nhiệt độ nó xuống ngày xương xuống á là lửa nó lớn lên là vừa quá hợp lý luôn củi cắt xong rồi á thì mình sẽ xếp cho vô cái lò này rồi cho lá khô với uh, mấy cái cây nhỏ ở dưới như mình làm mọi khi rồi cho một ít cái côn uh, côn nước vào đó thì như bình thường mình sẽ hay sai cái bật lửa này này đó nhưng mà cái bật lửa này á thì uh, nó có cái à, vấn đề là Ừ, lúc thì nó đỏ lúc thì không kể cả bật lửa mới sai một vài lần là là nó sẽ bị cái vấn đề đấy cái này là mình sai cùng mới vài lần thế này mà nó cũng bị này đó đó đó mọi người thấy không nha đó bật vài lần là mình lên thì mình cũng không ưng lắm nhưng mà mình cũng sẽ mang đi để mà mà phòng ngừa à, nhờ quên bật lửa mà mình thấy một điều á, là giống như kiểu ở nhà mà mọi người hay ăn lẩu á, thì thường thường à, lúc mà cái bình ga này yếu này thì mọi người sẽ thay cái bình ga mới và rồi cái bình mà gần hết nay á thì thường sẽ không xài lại đó thì mình thấy là là rất là lãng phí thì mình mới mua cái đầu bật lửa để gắn vào cái cái này cái, cái đồ kho á, để gắn vào cả cái um, cái cái cái um, bình ga nhỏ này cho mấy cái trái mà gần hết nó, nó còn một ít á thì mình hôm nay mình sẽ dùng thử xem nếu mà được thì tương lai mình sẽ chỉ cần mang một cái cái mà chai gần hết này với một cái đầu mà cái loại này á, là vợ mình mua ở AliExpress Mà cái này á, là làm rất là cứng cáp luôn Chứ không phải là đồ nhựa nhưng mà tụi mình hay thấy đâu Đó, thì chỉ gắn vào đây Xoay qua cái là xong Rồi bây giờ mình thử bật nhá Đó, nghe gá xi này Thấy chưa? Thì đột lửa là rất là dễ luôn Mà nó mạnh nữa Chứ không phải như cái kia Nhiều khi bật bật mấy cái cũng được á đó. vậy là xong Chứ cái bật lửa này á nhiều khi sai chán lắm nha này thấy chưa đó rất là bực mình luôn mà cái này là mới mình mới sai có vài lần tới đó cờ chắc cờ khoảng dưới 5 lần này nha đó phải cho ra ngoài này này, này cũng đây này mày phạt mới được con cái này bật cái phạt một lên là vừa vừa vừa sai được hết cái pin này mà vừa lửa mạnh để đốt lửa nữa đó quá hợp lý luôn rồi bây giờ mình sẽ à, cho môi vô cái à, lòng đặt tôm hùm đất nhé. Đợt này thì mình tiếp tục xài à, cái nồi tàng của con nai. Một miếng quá ngon mình sẽ khứa cái này ra một ít này để xem tối nay có bắt được cái gì nhá cho cây bột thai và buộc lại gạt cho vào thùng rồi xong một cái này đó cho mọi người xem này kia môi nằm ở giữa lòng và bây giờ mình buộc thêm một cái nữa xong rồi mình nhá à, đi làm cho mọi người xem nhá thơm ngon bổ dưỡng <laughs> để xem đợt đi à, để xem à, đợt này đi coi có cái lông nào nó bị nó nó chui vào nó cướp môi không mọi người nếu mà có ai đi ở cái địa điểm này nè mà mình chia sẻ á mà mọi người bắt được thì nhớ à, thả vào dưới bình luận cho mình biết về nhá rồi để bây giờ mình đem hai cái lông này mình đi thả xem chụp người có gì không thời tiết tối nay thì lạnh lắm chưa lạnh nhưng mà sương này có vẻ là xuống này chắc chút nữa lạnh ấy. thường cái này thì mình hay buộc vô mấy cái bụi cỏ thấy cái bụi nào bự bự buộc vào buộc cho chắc là lúc ném là không sao cả chứ nếu mà không buộc á <laughs> không buộc lúc nào lời chặt tay nghĩa là cái lông nó đi luôn á <laughs> ok xem chuyển đi à, đợt này của vợ chồng mình có may mắn nha nói chung là nói về thôi chứ đi chơi chủ yếu là vui thôi mọi người ạ có hay không có không quan trọng ngày xưa lúc mình mới đi bắt ấy thì mình cũng nốn lắm tại vì chưa bao giờ thấy ấy cho nên là muốn bắt được nhiều cho vui còn đợt này là chủ yếu là đi chơi là chính là trải nghiệm bắt có được thì may mắn không có được không sao cả không có được đi chơi là vui rồi buộc về chứ lúc mình ném á mình phải giữ dây chân thôi lợn nó tuột ra lúc nào không biết Rồi, để một chút nữa mình đi kiểm tra lại xem có có gì không nha. Để bây giờ mình quay lại, mình um, buộc thêm mấy cái lông nữa. Đợt này mình với vợ mình đi thì thả à, tất cả là 6 cái lông được cho là 10 cái hả? Hả? Một người 5 cái hả? Người 5 cái. Mà mình về một vợ mình chỉ thả một người ba cái thôi. Lúc dọn dẹp cho nó dễ. Thả nhiều. Lúc dọn dẹp lười lắm. Dưới này có mình trái này Nguy hiểm chưa Đây là mấy người người ta đi um, Sau đợt mình đi gọi là um, Cách một tuần á Tuần mình đi cũng có xong rồi um, Giờ đi lại là Là, là người ta uống á Xong rồi không biết nữa Làm kiểu gì kiểu này nguy hiểm quá Có con địch đi mà Dầm mình trái này là nguy hiểm chết luôn á Để mình đi ném long xong rồi Một hồi mình đi gặp Đi đi vật mang về vật chứ cái này vô ý thức quá không biết ai đây bỏ tay em này để mọi người coi cái lò lửa của mình này lúc này mình đột xong rồi mình để như vậy mình chả làm cái gì cả quay qua bỏ muôi để mà, mà thả à, bắt crayfish á là lửa nó từ lên từ to đó. chút nữa là ok rồi à, nhưng mà chút nữa mình sẽ nướng thịt cho nên là mình sẽ để thêm gỗ nữa để cho chút nữa than nó ra là nướng thịt nó sẽ ngon thành nướng thịt thì cần lửa lớn Đây, cho mấy cái quay gỗ này này là chuột lửa là báo ẩm ấy Đó Xếp lại Cho nó chạy to to để than nó ra cho nhanh Ok Chào mọi người coi thức đơn tối nay của vợ chồng mình này Mọi người có biết đây là món gì không? Đây là món sườn bò nướng ướp với uh, ướp theo kiểu um, hương vị uh, Korean barbecue đó nướng trên cái, cái lò than lò lửa của mình bây giờ thì than là ra nhiều lắm đó lửa nó không lớn nữa chỉ có than thôi đó thì nói chung là vừa đủ nóng để mà nướng thịt luôn à nó không bị cháy thịt nha trời ơi cái sườn bò này mà nướng trên cái, cái lò than này thì thôi chứ bà chạy bò chết luôn á trời lành lành xe lành này này mà ăn thịt nướng ui trời còn chi bằng ha mọi người từ lúc này thả tới bây giờ thì mình à, có bận chuẩn bị cân câu cá nữa cho nên bây giờ mới kéo được nãy giờ chắc phải hơn 30 phút rồi ồ không có gì cả <laughs> rồi crayfish hôm nay à, đi tiệc rồi Coi cái này có không Không có chi luôn Chợ môi này mà nó không vào nữa là Nhưng mà tại sao nó lấy năm góc này ta <laughs> ừ, Có thể tuột tuột Rồi để mình làm thử lại xem Tại nhiều khi để lâu quá rồi á Nó vào xong rồi nó lấy được Nó chạm nó đi ra tại mình để khá lâu tại này bần làm cần cấu á quên để mình qua bên này coi xem xem sao à bên này còn cái để 30 phút là hơi lâu á mà nãy hơn 30 phút rồi à, cái này ném can quá không có rồi đợt trước mình ném góc bên này là có một con là nó kẹp phá luôn phá luôn cái lưới rồi để đi qua bên này chà ngon chưa này cái này là lúc này vừa mình còn nấu cơm rồi cũng nấu trên cái lò than này luôn chút nữa cắt cái này ra ăn với kim chi trời ơi còn gì bằng thơm nhức nách luôn á này ba chè bò chè vừa mình ướp thơm ghê rồi thịt chỉnh rồi đó bây giờ mình sẽ gắp lên cái đĩa này quá hấp dẫn luôn không nhân cái, cái vị nướng Hàn Quốc này nướng thịt là bao đỉnh luôn á ở Úc mà mua cái vị này nó cũng à, đơn giản <laughs> sườn bò vậy là kim chi bà chết bà chết rồi bây giờ mình sẽ cho cái đĩa này lên trên này cho thịt nó ấm giữ ấm Đây, cơm này là cơm vừa mình mới nấu xong lúc này này Quá ngon Cơm nấu trên bếp lửa nha mọi người Không chạy không khế nha Đó Đi à, cầm trại Có cơm nồng hội Ăn với sườn bò còn gì bằng để mình bày lại để bây giờ mình gắp thử một miếng xem vợ mình ướp có ngon không nhá nhưng mà chắc chắn là ngon rồi vợ ướp mà ngon thì ai ướp ngon nữa rồi xin à, mời mọi người này nhìn mình thịt hấp dẫn nha này uhm. là thơm ngon cực kỳ luôn ăn bằng cơm ạ uhm. quá ngon cặp thêm miếng kim chi nữa trời ơi kim chi nó giòn mà nó ngon ăn với thịt là nó ngon thịt là mềm cực kỳ luôn Hmm. Xin mời cả nhà nhá Tụi men tối đây giờ mùi là mới lan tỏa qua wow, mình mới nhờ ờ, vợ mình đi kiểm tra mấy cái lông tại vì uh, tối tới giờ là mình đi kiểm tra là <laughs> được con nào hết xong cái nhờ vợ mình đi kiểm tra cái là được một con bự chà bá luôn trên này giờ mình chạy khoai mà không có con nào nản lắm chà quên gần tay à không sao không sao để không được rồi để coi con này được cái cái này không muốn cho nó ra không được rồi cái cái cái ừ, con này cái này uh. con này cãi nha mọi người ờ, nè tưởng không có trứng nhưng mà lại có trứng con cài có hai cái chậm ở trên này này đó chưa coi cỏ trứng không nhá, rồi mình kêu là cỏ trứng rồi Uf. nè trứng ít này trứng ít lắm sắp đẻ rồi ừ. có cái đầu sắp ừ. Ờ, chuẩn bị ra con cái đầu trứng là đen đen là sắp sắp ờ, có con rồi đó con nó sắp nở rồi đó để mình đo đợt trước là mình hay sai cái thước này nha mọi người à, có ghi 10 xăng vậy 12 xăng là là là to nhất này yeah là cái thước này là chuẩn đấy nhưng mà tại vì thường thường bắt mấy cái con à, ở đấy nó nó hay bứ lắm cho nên là mình muốn biết chính xác là nó to bao nhiêu chứ hay nói khoảng quá thì mình cũng sẽ đo như cái kia đó cũng từ dưới cái mắt này tới nơi cái lưng cái này đo cho mọi người biết đấy nhá chứ con này là là thả là chắc chắn này từ sau khi mát thế, đi tới nó ấy u từ sau mắt tới nơi lưng này này tới nơi cái điểm này này chưa đó là 11 xăng uh, 11.3 là gần 11 xăng rưỡi đó đó là nếu mà nói về tiêu chuẩn á là con này là là đủ tiêu chuẩn để để bắt này kích thước là đúng size này là dưới dưới 12 xăng thấy chưa đó là năm dưới 12 xăng là được bắt nhưng mà vì nó mang trứng á cho nên là mình sẽ phải thả cái con này về chứ không được bắt tại vì con này mang trứng á là là bắt là nó phạt uh, mệt lắm á đó thì bây giờ mình sẽ đem con này đi đi đi, đi thả nhá rồi mời mọi người theo chân mình thì tại vì nó mang trứng cho nên là với ít trứng nữa cho nên là lúc thả là mình sẽ phải cẩn thận chứ mình không thể ném xuống dưới này được mất công nó bị rớt cái trứng ra ngoài á ừ. mình không biết nó rớt hay không nhưng mà mình cứ sợ á cho nên là đang nào cũng thả thì mình sẽ thả một cách à, an toàn nhất cho nó chứ chứ mình không không không tiếc mà giữ lại là mất công lắm đó thì các bạn mà mà đi uh, những cái chỗ mà mình chỉ này hoặc là các bạn đi bắt con này này nè thì uh, nếu mà thả được thì cứ thả nó về nhá để những con cái như thế này á nó sẽ đẻ ra được thêm nhiều con con nữa thì tương lai là để con để cháu mình là có nhiều để mà bắt rồi để mình uh, đi check thêm mấy lon khác nữa thử xem